Make money Còn mình chẳng người ta chỉ cho cơn đau trong tim chưa qua đi Every day make easy money Tay từng sập dây như origami yeah. Còn mình chẳng người ta chỉ cho cơn đau trong tim trôi qua đi Everyday make easy money thấy từng sập dây như origami Gì tổn hở để thấy THC vào não Bọn ta kiếm tốn đâu cần phải cao ngạo sao nào Đang một night smoking right now Yeah Riding down in my town Theo từng con phố anh em ta bước qua Là người châu Á không kỳ tìm nước ra Đôi khi danh vọng nằm đôi chân thực ngã Nơi con đây là canh bạc giữ lấy bảy cược ba Tạo đẹp 3 chiều Mà giờ đi sao kẹp Giờ đi sao kẹp Mấy ta chạy mày rồi nó không bự đâu không sao chị đó là chỉ có làm gì <laughs> ăn tươi nước sống ai đâu em bự nhỏ thì nhìn cũng miếng đẹp là được <laughs> ở đây có con trai em mình bé bé luôn <laughs> chị chị bao giờ chị bao giờ chụp cùng bay người ta chỉ cho cơn đau trong tim cho qua đi Okay yeah, ok kissy money đây tung sắp dây origami yeah. tiền từng sắp origami tụi tao chất nó trên mặt bàn bắt đầu ngày mới của Vinny nicotine. Top thôi chất kín nằm bên trong gạt tàn Có tao ngủ lại tối qua yeah. Có tao nói chuyện mỗi ca yeah công việc vận hành hối hả khi bọn tao đi thưa đi theo tập đoàn mấy thằng hater thì một lời chê bai đơn hàng cứ đến mà không cần kê khai tao vẫn làm việc không một chút dễ dãi chưa bao giờ cho bản thân mình một phút trễ nải vần câu của tao dùng cái bút mềm mại vẫn mang đủ thể loại yeah, yeah. Để đến một mai chết đi Cuộc đời tao có chuyện cũ kể lại Make money money ay No money money ay If you need you can call me ay Call me call me ay Make money money ay No money money ay If you need you can call me ay Call me call me ay Thank you.